À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh và các cái phụ kiện đi theo của nó à, các bạn à, xem video đừng quên à, đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo về video mới nhất khi mình mới đăng lên à, hôm nay để tiếp nối cái video hôm trước có quảng cáo về các cái bộ tời à, điện 12V 24V dùng ắc quy được sử dụng trên các cái dòng xe xe tải lân hàng lân ben và kéo à, lân bửng xe lân hàng thì hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn à, ba cái mẫu mới nữa hôm trước là cái mẫu à, 3 thì người ta quy định như thế ở trên thân của cái vỏ người ta sẽ ghi là LB thì à, các bạn à, có thể à, xem ở trên à, đấy ví dụ như con này chẳng hạn này thì à, nó à, đây là nó sẽ ghi là 3.000 bao chẳng hạn như thế này đấy, con này nó ghi là 4.500 này đấy thì đây chính là cái đơn vị của nó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến à, các bạn là ba mẫu à, mẫu 3.500 mẫu 4000 và mẫu 4500 à, giới thiệu về các cái phụ kiện khác nhau của nó thôi còn à, mình sẽ nói về thông số từng à, bộ một thì à, những cái bộ từ 3000 từ 3500 trở xuống thì nó sẽ không có điều khiển từ xa đấy đây như cái bộ này là không có điều khiển từ xa là bộ 3500 nó có các loại điện áp 12V và 24V à, xong đó đến là cái à, bộ 4000 này là bắt đầu đã có điều khiển từ xa rồi đấy có điều khiển từ xa này. và bộ à, này là bộ 4500 bộ này cũng có điều khiển từ xa và có cả giá đế à, của cái bộ tời nữa đấy, rất là đầy đủ bộ 4.000 trở lên là rất là đầy đủ thì à, đối với bộ 3.500 thì nó vẫn có cái à, đường kính cáp là 5mm 5mm chiều dài cáp là 8m Đấy, cân nặng là 8kg đối với cái bộ 4.000 thì à, nó có cũng đường kính cáp là 5mm chiều dài cáp là 8m và tổng trọng lượng là 10 kg tiếp theo thì à, đến cái bộ 4500 này thì nó cũng có các cái thông số à, sợi cáp của nó lớn hơn cáp 6 mini chiều dài cáp là 15 m cân nặng là 15 kg đấy thì à, các cái thông số như thế đây là bộ à, đây giới thiệu từng bộ một cho các bạn nhé trước tiên là cái bộ à, bộ này là bộ 12V này 3500 lb này đấy bộ này thì à, phụ kiện nó chỉ có vậy thôi phụ kiện chỉ có tay cầm một cái dẫn hướng dẫn hướng cáp để cáp nó đỡ tì này đấy một cái à, mỏ ngoài này mỏ ngoài này hôm trước mình có giới thiệu rồi cái mỏ đi theo dây này mỏ này là mỏ pa lăng này và sợi cáp này một cái à, cầu chì đấy những cái bộ khác thì nó cũng cơ bản như thế này à, bộ này thì à, có sức tải theo nhà sản xuất ghi là Sức kéo là 1575 kg, sức lưng là 350 kg. Tiếp theo thì đến cái bộ này là bộ 4000 này. 12V. À, tất nhiên là bộ này có cả 24V. Đấy, bộ này thì cũng có dẫn cáp dẫn hướng này cũng có cầu trì này cũng có mỏ móc đi theo cáp này và cũng có mỏ ba lăng ở ngoài này đấy và nó còn có cả điều khiển từ xa này đây đấy đây là công tắc tắt điện áp này pin của nó ở đây đấy còn đây là hộp nhận điện này dây điện này đấy cái này là để cắm ờ, cáp ờ, cầm tay này lên xuống này đấy cái này là bắt lên ờ, tay cầm này rồi và cũng có cáp ừ, mắc ở ngoài như này đây là bộ này bộ này theo nhà sản xuất là có sức kéo là 1.800 kg sức lưng là 400 kg Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn à, bộ tiếp theo là bộ 4500 à, LB Bộ này cũng có tay cầm Điều khiển tay này, Cầu trì này Tủ điện này Cái này để à, điều khiển từ xa cho cái này Đấy Cũng có điều khiển từ xa này Cũng có mỏ móc theo cáp này Mỏ này to hơn này Đấy Cũng có mỏ pa lăng này dây điện này cáp này đây là dẫn hướng này đây là dẫn hướng này và bộ này nó có theo một cái đế nữa này đấy bộ này thì theo nhà sản xuất là sức kéo là 2050 kg này sức lưng là 450 kg này thì à, các bạn lưu ý kéo và sức lưng nó khác nhau nhé đấy thì để tránh đánh đồng à, cái khái niệm đấy thì à, các bạn mua hàng lưu ý là, là sức lưng nó khác và sức kéo nó khác thì, thì bình thường các bạn nhìn một cái nhỏ nhỏ như này này thì không bao giờ lân được đến 2015 kg này cả đấy nó chỉ kéo ví dụ như một cái xe khoảng 2 tấn là mặt đường này là nó kéo được này kiểu kiểu như vậy đấy còn khi các bạn kéo lên cao thì tải trọng nó sẽ gấp nhiều lần so với tải trọng nằm ngang cho nên nhà sản xuất nó có hai cái thông số quy định là sức kéo của nó là 2025 kg sức lân của nó là 450 kg đấy là sức lân và sức kéo tối đa nhé thế còn ờ, về mặt thực tế thì nó sẽ không bao giờ đạt cái khái niệm tối đa đấy các bạn ờ, sử dụng trong cái giới hạn thấp hơn thì nó sẽ bền hơn đấy thì đây là các cái dòng sản phẩm ngoài ra thì nó còn ờ, ba mẫu cao hơn nữa đấy là mẫu 6.000 ờ, mẫu 9.500 và mẫu 12.000 lb nữa cái mẫu đấy mình sẽ giới thiệu trong video sau bây giờ các bạn ờ, xem qua tổng thể qua ba cái bộ là như này đấy đây là ba bộ nhé còn đây là cái bộ cẩu của nó này đấy đây là bộ cẩu này bộ cẩu này thì mình có loại cẩu này là cẩu 500 cân này đấy cẩu 500 cân cần vươn ra là một mét bảy này còn à, chiều cao đế là một mét hai cái này nó có cổ xoay dưới này xoay rất là nhẹ đây là các ba cái điểm chốt để các bạn nâng à, hạ rút cái chốt này ra thì có thể gục cần xuống này đây là bộ à, lâm tạ Đấy. riêng cái bộ cần 5 tạ này là giá 3 triệu rưỡi này bao ship này còn đây là cái bộ này là bộ cần một tấn này bộ cần một tấn này thì nó to hơn này thì các bạn cần loại nào thì à, liên hệ via Zalo số điện thoại 0983818955 nhé đấy bộ cần đây